Những câu đố về con vật hay nhất Câu 1 Con gì chân ngắn Mà lại có màng Mỏ bạc màu vàng Hay kêu cà cà Đáp án Con vịt Câu 2 Con gì màu đỏ Gáy ọ Từ sáng tinh mơ Gọi người thức giấc Đáp án, con gà trống. Câu 3. Cái mỏ xinh xinh, hai chân tí xíu, lông vàng mát dịu, chiếc, chiếc, suốt ngày. Đáp án, con gà con. Câu 4. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh, là con gì? Đáp án, con thỏ. Câu 5. thường nằm đầu hè, giữ cho nhà chủ. Người lạ nói sủa, người quen nói mừng. Là con gì? Đáp án, con chó. Câu 6. Con gì kêu vít, vít, theo mẹ ra bờ ao. Chẳng khác mẹ tí nào. Cũng lạch bà, lạch bạc Là con gì? Đáp án, con vịt con. Câu 7. Con gì ăn cỏ? Đầu có hai sừng. Lỗ mũi buộc thừng. Kéo cày rất giỏi. Đáp án, con trâu. Câu 8. Con gì hai mắt trong veo? Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cao. Đáp án, con mèo. Câu 9. Con gì ăn no? Bụng to mắt hiếp, mồm kêu ụt ịt, nằm thở phì phò. Đáp án, con heo. Câu 10. Con gì bốn bó, ngực nở bụng thon, rung rinh chiếc bờm, phi nhanh như gió, Đáp án, con ngựa. Câu 11. Cổ cao cao, cẳng cao cao, chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh. Cảnh quê thêm đẹp bức tranh. Sao đành chịu tiếng ma lanh nhíu môi? Là con gì? Đáp án, con cò. Câu 12. Mình bằng hạt gạo, mỏ bằng hạt kê. Hỏi đi đâu về? Đi làm thợ mộc là con gì? Đáp án, con mò. Câu 13. Ở dưới nước, tính hài hước, thích làm trò, đâu phải lợn vị, ngủ kỹ, ăn no. Sao chưa bác giới đến thăm dò bà con? Là con gì? Đáp án, con cá heo. Câu 14 Thân em nửa chuột nửa chim Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay Trời cho tai mắt giỏi thay Tối đen tối mịt cứ bay vù vù Là con gì? Đáp án, con dơi Câu 15 bốn cây cột dừa hai cây đinh sắt Một cái đồng đường một cái ngút ngoắt Hỏi là con gì? Đáp án, con voi. Câu 16. Tám sào chống cạn hai nạn chống xiên. Con mắt láo liên cái đầu không có. Hỏi là con gì? Đáp án, con cua. Câu 17. Khổng Minh Gia các lạc bát quái trận đồ. Đứng giữa dinh cơ chờ các trấn đem mình đến nạp. Hỏi là con gì? Đáp án, con nhện. Câu 18. Bằng sợi chỉ rủ rỉ trong bụi. Hỏi là con gì? Đáp án, con mũi. Câu 19. Trên lập ngói dưới có hoa. Một thằng ló cổ ra bốn thằng rung rinh chạy. Hỏi là con gì? Đáp án, con rùa. Câu 20. Chân vịt thịt gà da trâu đầu rắn. Biết cắn mà chẳng biết kêu. Hỏi là con gì? Đáp án, con ba ba. Câu 21. Con gì không chân mà leo núi? Là con gì? Đáp án, con rắn. Câu 22. Dù bằng quả mướp ăn cướp cả làng. Hỏi là con gì? Đáp án, con chuột. Câu 23. Chỉ bằng hạt quýt dưới đất ngậm châu. Hỏi là con gì? Đáp án, còn đầm đớm. Câu 24. Ở dưới âm ti vừa đi vừa khóc. Hỏi là con gì? Đáp án, con dế. Câu 25. Không mắt không mũi lưỡi thổi mà đi. Hỏi là con gì? Đáp án, con trùng. Câu 26. Con gì tí tỉ tỉ ti? Người đi dưới nước bóng đi trên trời. Đáp án, con rươi. Câu 27. Dù bằng ngón tay, hài lai những thịt, hình thích những lông. Đời cha đời ông ai ai cũng không dám mó. Đáp án, con sâu rớm. Câu 28. Con gì bé tí, lại đi từng đàn, kiếm được mồi ngon, cùng tha về tổ. Đáp án, con kiến. Câu 29. Cái gì vốn rất hiền lành, xưa được chị tắm dỗ dành nuôi cơm, Đáp án, cá bóng. Câu 30. Con gì đẹp nhất loài chim? Đuôi xòa rực rỡ như nghìn cánh hoa. Đáp án, con công. Câu 31. Con dị lông gần mắt xanh, dáng dị uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi. Hỏ, nài gặp phải hỡi ôi. Muôn thú khiếp sợ tồn ngồi chúa rừng, Đáp án, con hổ. Câu 32. Cũng gọi là chó, mà chẳng ở nhà, sống tận rừng xa, là loài hung dữ. Đáp án, chó sói. Câu 33. chuyện cành mau lẹ, có cái đuôi bông, hạt dẻ thích ăn. Đáp án, con sóc. Câu 34. chị ăn cỏ non, uống nguồn nước sạch, mà tôi tặng bạn, rất nhiều sữa tươi. Đáp án, con bò sữa. Câu 35. Con dị quan quát, cục tác cục te, đẻ trứng tròn xoe, gọi người đến lấy. Đáp án, con gà mái. Câu 36. Con gì cổ dài, ăn lá trên cao, già lớn đớm sao, sống trên đồng cỏ. Đáp án, con hươu cao cổ. Câu 37. Con gì kêu ve ve? Đầu có đôi sừng nhỏ, thích ăn nhiều lá, cỏ, mang sữa ngọt cho người. Đáp án, con dê. Câu 38. Con gì luồn lách khắp nơi? Gà mà sơ hở là sơ tức thì. Đáp án, con cáo. Câu 39. Con gì bơi lượng giỏi nhanh? Con gì đi dọc lại thành đi ngang? Con gì khiêu vũ giỏi giang? Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi? Đáp án, con cá, con cua, con công, con cốc Câu 40. Tôi vốn rất hiền lành, thường ăn lá, rau thôi. Bộ lông tôi dày, xốp, làm thành len tặng người. Đáp án, con cừu. Câu 41. Con gì nhỏ bé, mà hát khỏe ghê, suốt cả mùa hè, râm ran hợp sướng, Đáp án con ve sầu Câu 42 Con gì nhảy nhót leo trèo Mình đầy lòng lá, nhăn nheo làm trò Đáp án, con khỉ Câu 43 Con gì đi dọc lại thành đi ngang Đáp án, con cua Câu 44, cái mồm thì to răng thì nhọn, đuôi thì dài thước chẳng như chân. Ăn thịt xong rồi còn khóc lóc. Từ bi như thế có ai cần? Là con gì? Đáp án, con cá sấu. Câu 45, có cánh mà chẳng biết bay, sống nơi Bắc Cực thành bầy đông vui, lạ chi chim cũng biết bơi, bắt cá rất giỏi bé ơi chim gì. Đáp án, chim cánh cụt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.